có lẽ cả hai từng nghĩ tình yêu chẳng khó chỉ cần ta có niềm tin lấy nhau sẽ yêu dài lâu rồi bỗng một ngày không nắng người ta buông những lời dù không cố ý nhưng tim đau dạ rơi Càng yêu nhau lâu, người ta càng hiểu nhau sâu Càng hiểu nhau sâu, lại càng dễ làm nhau đau Nhưng anh, anh vẫn tin yêu nhiều lắm Còn nơi em, em có sẵn sàng chờ anh Đừng coi mặt đi, nước mắt rơi thì cứ Để anh đưa bàn tay vuốt đôi mi của em này để yêu đậm sâu không thể như lúc ban đầu lúc yên bình chẳng vương vấn muộn sầu tình yêu là thế lúc ban sơ thật dễ giống như cơn ngủ mê như giấc mơ thật êm đềm rồi khi tình dương sự thật đau đến phũ phàm đến ngỡ ngàng sau này đã vội mang